No, with a biết Siri thì ổn không? Là, oh, ừ, very good. Sao? Bạn Siri bỏ về rồi hả? Nói đâu định mời bạn. Destiny. Oh. Anh rất ổn. Ở đâu? Chỗ có lấy là. Tôi không em luôn. có dính không cho lót thật đi buông ra trời mưa không dứt giờ thác mười trời vẫn đổ mưa đoàn phim ơi ta quay làm sao được khẩu thành bài hát cả nhà ơi đây là nỗi lòng của những người làm phim <laughs>